Xin chào các bạn Thì xuất tinh sớm là một cái nỗi lo lắng của bất kỳ nam giới nào Về đâu là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng xuất tinh sớm Thì xuất tinh sớm có thể do cái cơ địa nha các bạn Do cái tuổi tác của người đàn ông Hay do cái quá trình thủ dâm hồi con trẻ tuổi Dẫn đến cái sau này Người đàn ông bị xuất tinh sớm Thời gian quan hệ tình dục ngắn Không có thể làm chủ được cái quá trình xuất tinh của mình thì trong ngày hôm nay ok sẽ chia sẻ một cái cách làm để giúp cho các anh nam giới ngắn chành các tình tràng của xuất tinh sớm giúp cho các anh có thể quan hệ tình dục lâu ra một cách đơn giản an toàn mà lại hiệu quả 100% thế trên tay của mình là dòng sản phẩm trái thuộc xịt chống xuất tinh sớm Dynamo Delay được xuất xứ từ nước Mỹ Sản phẩm trái xịt này với thành phần chính là lidocaine 13%. Nó sẽ giúp cho các anh nam giới có một cái thời gian quan hệ tình dục trên 30 phút một cách đơn giản. Đây. Sản phẩm này là được Cục Dược phẩm và Thực phẩm nước Mỹ là cục FDA chứng nhận về an toàn và sức khỏe nha các bạn. Không hề gây bất kỳ tác dụng phụ nào nên các bạn cứ yên tâm trong trong quá trình sử dụng. Đây. Đây là phân mã vạch các bạn có thể sử dụng các phần mềm để chất thông tin từ đây và đây là cái số lô và, hàng sử dụng của nó đây, hạn sử dụng tháng 3 năm 2022 thêm một sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm Dynamo delay sẽ có dung tích là 22,2ml thì các anh nam giới có thể sử dụng trên 40 lần quan hệ giúp tiết kiệm về cái chi phí và giá tiền nên tính ra thì mỗi lần quan hệ nó không nặng là bao nhiêu cả các bạn ạ à thì bây giờ mình cũng sẽ mở hộp sản phẩm này ra để giúp cho các anh có những cái nhìn chi tiết nhất về dòng sản phẩm này cũng như là hướng dẫn các anh nam giới cái cách sử dụng để làm sao mang lại hiệu quả tốt nhất làm sao để ngăn chặn xuất tinh sớm kéo dài thời gian quan hệ thế trước những lúc quan hệ tình dục các anh hãy tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cái phân dương vật của mình sau đó lắc đeo chai xịt xịt từ 2 tới 3 hơi lên phần đầu và phần thân của dương vật sau đó hãy xóa đều sau khi các bạn xóa đều các bạn hãy đợi từ 5 tới 10 phút là các bạn nam giới có thể quan hệ tình dục một cách bình thường với một cái thời gian quan hệ tình dục trên 30 phút Thà sản phẩm này là thẩm thấu quá giá rất nhanh nên các anh chàng nam giới các cặp đôi không cần phải chờ đợi lâu thế những ai mà đang quan tâm về cái phương pháp kéo dài thời gian quan hệ ngắn chặn xuất tinh sớm bằng chai xịt dynamo đi lấy hay là các dòng sản phẩm về thuộc cương dương kèo xem hammer nhóm titan năm to và da dương vật thì có thể liên lạc với số điện thoại 0977 75 75 04 hoặc nhắn tin qua Zalo thì bên mình sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm. Còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip bên sau.